bí ấn của nhân loại nhân loại luôn tồn tại rất nhiều bí ấn mà tới ngày nay con người chúng ta vẫn chưa tìm hiểu hết giải thích được hết bài chia sẻ hôm nay kênh xin chia sẻ kỹ thuật bí ẩn giữ xác ướp nguyên vẹn sau 70 năm. Trong khi nước Nga phải dùng tới cả một nhóm khoa học để bảo quản thi hài Lenin thì Andrei Romadoser, một trợ lý phòng thí nghiệm không bằng cấp, đã tự mình tìm ra một phương pháp ướp xác không hề thua kém được thực hiện tại Siberia từ 70 năm trước đây. Trung tâm truyền hình Nga cho biết, hiện một thi thể áp dụng kỹ thuật đặc biệt này đang được trưng bày tại Viện Hàn Lâm Y Khoa ở thành phố Oms. Đó là xác một người đàn ông, trong ông ta hầu như không thay đổi từ khi được ướp vào năm 1933. Các nhà khoa học không rõ danh tính của người này, nhưng phỏng đoán đó là một trong những nhân viên của viện đã tình nguyện hiến xác cho các thí nghiệm của khoa học. Khác với thi hài Lenin đang yên nghỉ trong lăng ở quảng trường đỏ, nơi áp suất không khí và nhiệt độ luôn được giữ không đổi, xác ướp vô danh ở Omsk chỉ nằm trong quan tài bằng kính thường để tránh bụi. Tuy thế, thi thể này vẫn gần như không thay đổi so với năm 1993. Thậm chí tất cả các nội tạng bên trong cũng vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học biết rằng Romadoser đã sử dụng một hợp chất tổng hợp từ formol, cồn và glycerin để tạo ra dịch ướp nhưng bí mật nằm ở tỷ lệ kết hợp này và đến nay, chưa ai có thể pha chế lại nó. Trong khi đó, để bảo quản thi hài Lenin, các nhà khoa học phải theo dõi thường xuyên để đảm bảo điều kiện tốt nhất. Khuôn mặt và đôi tay của ông được ngâm hai lần mỗi tuần trong một dung dịch đặc biệt. Và hàng năm, lăng lại được đóng cửa một lần để người ta ngâm cả thi thể Lenin trong dung dịch này. Hiện tại, một viện nghiên cứu đặc biệt vẫn tiếp tục thí nghiệm tìm ra phương pháp bảo quản tốt hơn thi hài người sáng lập ra Liên bang Xô Viết. Còn tại OMS, tất cả những gì mà các nhân viên bảo tàng đã làm để bảo quản xác ướp của họ là rắc một ít bột ướp xác quanh đó. Nếu bạn có đam mê về hóa học thì đó cũng là một bí ẩn cho bạn đi tìm câu trả lời với một công thức hay cứ để đó cho nó tiếp tục là bí ẩn cho hậu thế sau này tìm hiểu. Xin cảm ơn.